Bài số 95 Đạo này của con Sáng lúc 3 giờ 20 phút Ngày 12 tháng 10 năm 2022 siêu trì Phật mẫu mẹ đây Mong con thấu hiểu tấm lòng mẹ ban mẹ ban con cả không gian để con học hỏi sớm mau thành người mong con sớm tối mỗi chiều cầu kinh niệm phật giữ mình sạch trong giữ vững lòng son tin vào mật pháp từ nơi thiên đền mong con tu ẩn tu lời tu hành thủ kỹ thì đời nhẹ tấn thuyền kia dẫu có lấn đấn thì con vẫn đến được bờ của cha người ngự không ở đâu xa mà ngay trong ở tấm lòng của con đời thánh đức muốn sân an lành mong con tu đúng tu thành đừng vì bám chấp mà gắn với đời đời kia giả tạm mà thôi thế gian vạn vật chỉ là mượn vay mượn vay của cái đất trời mượn vay vũ trụ ngũ hành không gian mượn vay cả tấm thân tàn trăm năm xuống thế trần gian được gì đầu tật mặt tối ích chi nhà to cửa rộng cũng ngày trả cho lo tiền lo bạc lo kho thì ngày kia đến đức kia cạn rồi mong con tạo đức cho đời giàu nghèo có đức vẫn mang độ người mong con có được nụ cười khéo co thì ấm khéo lo thì đầy thế san nhơ nhớp bùn lầy ung sung con bước thì qua đoạn trường mong con hiểu thấu tình thương là ngọn đuốc sáng đường hầm tối tăm mong con biết lỗi ăn năn thì tội lớn nhỏ cũng đã cho qua nghiệp thời cũng được giảm mau vì cơ sàng lọc để thâu người hiền con ơi kịp sống hiện tiền là con trả quả xây đời tương lai hướng cho Phật tổ Như Lai ngày đêm trông ngóng mong con trở về trở về với tánh sạch trong trở về với tánh nhất như tư nghỉ con ơi sắp tới kỳ thi ai còn ai mất mới ra người tài tài tâm tài đức tài hoa là người được tuyển vào thời thượng ngôn cờ trời lặn xuống lên khôn người hiền sống sót được ơn của trời trời cho cuộc sống tốt tươi trời cho cuộc sống suốt đời an yên trời cho lẽ sống tự nhiên thuận theo thiên ý thì lên thiên đàng ai làm tổn hại chúng sanh dịp người cướp của nam tào ghi sanh gây dân hỏa ngục dầu sôi hay làm ngạ quỷ sục săn mạt đời con ơi đời sẽ hạ màn cho người không biết chữ tu là gì sống đời chỉ biết lo thu thu tiền thu bạc thu liền thói hư đến khi hết hạn phước đi thì nạn kia tới chặt trời không thương trời thương vận nước chín phương một phương trời để tử con cứu mình quý y quý phật quý trời tu hiền được độ trời liền cứu con cứu con ra khỏi đoạn trường Cứu con ra khỏi tai ương tới kỳ Đường tu và nẻo đường đi Tu cho phước thiện thì mau trở về cho con cháu được nhờ thiện lành thì ở ác thời rời đi tu cho con cháu hưởng ân được ban trí tuệ sống đầu ngẩng cao Việt Nam là nước được treo dựng nền thánh đức tạo nên ăn hào dựng đời lập hiến thanh tao cho đàn con cháu đời đời vẻ vang đó nhờ công đức con mang tu hành đúng cách thực thi đúng đường con ơi phật ngự mười phương đổ cho con trẻ không quên phút nào mong con không bị xáo xào khinh khi gắn ghét đạo người đạo ta đạo nào chỉ dạy khuyên ta làm ăn chân chắn thiện lần con theo đạo nào muốn nổi xứng danh ắt là đạo ấy quỷ ma dẫn đường thời này lắm kẻ nhiễu nhương lệnh trên cho xuống quý chung đảo trời cho người một lối để tu không bị hiểm khích khen chê lạc đường con ơi đạo của thánh vương nay mai xuống thế đạo này của con